sẽ trọng tâm tìm hiểu vào hai cái phát hiện của người nghệ sĩ này. Đúng không ạ? Trọng tâm tìm hiểu vào hai phát hiện. Hai phát hiện của người nghệ sĩ này. Đồng ý chưa ạ? Nhá, chúng mình sẽ trọng tâm tìm hiểu vào hai phát hiện của người nghệ sĩ này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phát hiện thứ nhất luôn nhé Phần này thì chị xin phép là sẽ kẻ bảng cho các bạn để các bạn dễ quan sát nha được không nào? Đây các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng nhá. Được không ạ? Bên này sẽ là phát hiện thứ nhất. Phát hiện thứ nhất. Còn bên này sẽ là phát hiện thứ hai. Đồng ý không ạ? Bên này sẽ là phát hiện thứ hai. Đồng ý chưa nào? Hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng là hai phát hiện như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Có thể thấy rằng là cái phát hiện thứ nhất của nghệ sĩ Phùng ấy chúng ta có thể gói gọn lại ở trong một cái cụm từ đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là một cái khung cảnh thiên nhiên. Khung cảnh thiên nhiên. khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt mỹ. Đúng không ạ? Khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt mỹ. Đúng chưa nào? Với một cái bức tranh đấy, một lát nữa chúng ta sẽ trọng tâm tìm hiểu cái này nhá. Còn cái phát hiện thứ hai lại là cái hiện thực đời sống nghiệt ngã. Được không ạ? Hiện thực đời sống nghiệt ngã Cụ thể ở đây đó chính là cảnh bạo lực gia đình. Được không ạ? Bạo lực gia đình. Và bên này đó là bức tranh thuyền và biển. Ok chưa ạ? Bức tranh thuyền và biển. Hay nói cách khác chính là bức tranh chiếc thuyền ngoài xa đấy Thế thì rõ ràng khi mà chúng ta đề cập đến hai cái phát hiện này Thì ngay lập tức là các bạn sẽ thấy luôn là hai cái phát hiện này mang trong mình cái sự đối lập cực kỳ là lớn Đúng không ạ? Mang trong mình cái sự đối lập cực kỳ là lớn Vậy thì hai cái phát hiện này đã được nhà văn Nguyễn Minh Châu thể hiện trong những cái dòng viết như thế nào? Trước tiên nhé, chúng ta thấy Tại vì sao mà lại có cái phát hiện thứ nhất? Là bởi vì à anh này anh ấy là một nghệ sĩ anh ấy là một nhiếp ảnh gia và hiện tại là anh ấy đang làm cho một cái tòa soạn báo và cái tòa soạn báo này thì có giao một cái nhiệm vụ là bây giờ bộ lịch tết năm nay là cần một cái bộ tranh thuyền và biển một bộ ảnh thuyền và biển thế nên là anh ấy đã quyết định là đi về cái mảnh đất miền trung nơi chiến trường cũ của mình để để có thể săn tìm cái khung cảnh đó Đúng không ạ? Thế thì nguyên nhân là do cái gì nhỉ? À, để có được tấm lịch nghệ thuật Để có được tấm lịch nghệ thuật Để có được tấm lịch nghệ thuật về thuyền và biển Về thuyền và biển Theo yêu cầu của trưởng phòng Theo yêu cầu của trưởng phòng. Được không ạ? À, để có được tấm lịch về thuyền và biển theo yêu cầu của trưởng phòng thì Phùng đã đến vùng biển miền Trung. Được không ạ? Anh ấy đã đến anh ấy đã đến vùng biển miền Trung để săn tìm cái bức ảnh này. Đúng không ạ? Đúng chưa nào? Đây là lý do tại sao mà lại có cái phát hiện đầu tiên. Được chưa ạ? Mục đích là phục vụ cho cái công việc của mình. Và sau nhiều ngày săn tìm thì Phùng đã nhìn thấy, đã phát hiện ra phát hiện ra một khung cảnh trời cho khung cảnh được không ạ? phát hiện ra một khung cảnh hay nói cách khác là một vẻ đẹp trời cho được không ạ? À? Một vẻ đẹp trời cho Trên cái gì? Trên cái mặt biển mờ sương Được không ạ? À? Chúng ta thấy rằng là Khi mà nói về cái bức tranh chiếc thuyền ngoài xa phát hiện ra đấy Đúng không ạ? À? Thì có thể thấy là một cái khoảnh khắc cực kỳ là đẹp mà tác giả này ví rằng nó giống như một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ bởi vì chúng ta thấy nhá giữa một cái buổi sáng sớm mờ sương lúc bấy giờ mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào trong bầu trời sương mù màu trắng sữa được không ạ mũi thuyền mũi thuyền in một nét mơ hồ in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu trời sương mù lòe nhòe vào bầu trời sương mù vào bầu trời sương mù màu trắng sữa màu trắng sữa được không ạ? À? à màu trắng sữa có gì đấy có pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào à rất là đẹp nhá có pha đôi chút có pha đôi chút có pha đôi chút màu hồng màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào ánh mặt trời chiếu vào ok chưa ạ thêm vào đó nhá không những là có cái khung cảnh của thiên nhiên như thế mà còn gì ạ vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mũi khum khum đang hướng mặt vào bờ đúng không ạ có cả hình ảnh con người trong cái bức tranh đó nữa đang ngồi im lặng được không ạ? Đang ngồi im lặng Ngồi im phăng phắc như tượng Trên mũi khum khum đang hướng mặt vào bờ Và chúng ta thấy rằng Tác giả cho rằng Đây là gì ạ? À đối với người nghệ sĩ Phùng Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa Mang một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích Vẻ đẹp toàn bích Được không ạ? vẻ đẹp toàn bích Và đúng thật, qua lời miêu tả của Nguyễn Minh Châu thì chúng ta cũng tưởng tượng ra một cái khung biển, một cái khung cảnh. Đó là khung cảnh của mặt biển vào buổi sớm mai với những cái tia nắng đầu tiên, đúng không ạ? Và xa xa nhìn thấy là hình ảnh của một cái chiếc thuyền ngoài xa, hình ảnh của một cái chiếc thuyền đang trên mặt biển Lúc bấy giờ thì à, sóng biển lặng tờ Và cái khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy những cái gam màu đó là màu xanh của nước biển này Rồi thì màu trắng của xương này, màu hồng của ánh mặt trời chiếu vào này Tất cả những cái gam màu đó xuất hiện trong một cái bức tranh Và tạo ra một cái vẻ đẹp mà người ta nói rằng đó là một cái bức tranh của một danh họa thời cổ được không ạ? Một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ và có thể khẳng định đây là một cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, lung linh, huyền ảo trong màn sương sớm. Đúng không ạ? Rất là đẹp. Lung linh. Được không? Tuyệt mỹ. Được không nào? Được không ạ? Và chính cái điều này đã khiến cho người nghệ sĩ bây giờ trong lòng có rất là nhiều những cái sự thay đổi, cái sự biến thiên ở trong lòng. Chúng ta thấy rằng là người nghệ sĩ bây giờ thì cảm thấy như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À, từ góc nhìn của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh, Phùng rất hài lòng với cái khung cảnh mà mình đã phát hiện ra Mặc dù phải tốn rất là nhiều thời gian để có thể săn được cái khung cảnh này Được không ạ? Bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa là sáng tạo nghệ thuật của một đời nghệ sĩ Là cái khoảnh khắc bùng phát niềm đam mê sáng tạo Là gì ạ? Là cái phút linh Đúng không? Một đi không trở lại và đối với người nghệ sĩ thì phải nói thật nhá Khi mà người ta phát hiện ra được một cái vẻ đẹp toàn mỹ như thế Không có gì hạnh phúc hơn là được khám phá, được sáng tạo và được cảm nhận về cái đẹp Thế nên lúc bấy giờ cảm xúc của Phùng đã có sự thay đổi. Cảm xúc của Phùng Cảm xúc của người nghệ sĩ này đã có sự thay đổi. Đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, người nghệ sĩ bỗng trở nên bối rối. À, được không ạ? Bối rối trước cái đẹp đấy. Bối rối trước cái đẹp. Và cảm thấy gì nhỉ? Cảm thấy như trong trái tim có cái gì bóp thắt vào như trong trái tim như trong trái tim có cái gì có cái gì bóp thắt vào được không ạ như trong trái tim có cái gì bóp thắt vào tức là cái cảm giác lúc bấy giờ là như thế nào nhỉ cái cảm giác lúc bấy giờ giống như là à trong cái khoảnh khắc này anh phát hiện ra cái đẹp chính là đạo đức và dường như là mình đã khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện khám khám phá thấy cái khoảnh khắc trong nguồn của tâm hồn được không ạ khám phá được khám phá được được không chân lý của sự toàn thiện chân lý của sự toàn thiện được không ạ? Khám phá được chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Khám phá được khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Được không ạ? Và tác giả này chợt phát hiện ra có lẽ cái đẹp chính là đạo đức. Được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng đây là một trong những cái phút giây Đây là một trong những cái phút giây Hay nói khoách cách khác là một trong những cái khoảnh khắc hạnh phúc tột đỉnh của người nghệ sĩ Đúng không ạ? Hạnh phúc tột đỉnh của người nghệ sĩ Và người nghệ sĩ ngỡ rằng là mình đã đang cảm nhận được cái chân thiện mỹ của cuộc đời ngỡ rằng mình đang cảm nhận được cái chân thiện mỹ của cuộc đời được không nào nhưng mà nói chung là chúng ta thấy rằng đặt trong tâm thế của một người nghệ sĩ giống như là nghệ sĩ Phùng ấy Thì cái phản ứng đó là một cái phản ứng rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng một người nghệ sĩ khi mà họ bắt gặp được cái gì đẹp đẽ cái gì mà họ đã đang săn tìm đang chờ đợi rất là lâu rồi thì cái cảm giác hạnh phúc đó là cái cảm giác rất là bình thường và đó là lý do tại sao chỉ trong những cái phút giây ngắn ngủi đó phùng đã bấm máy liên tục đến cái mức mà hết luôn cả cái cuộn phim của mình Đúng không ạ? Gần hết luôn cả cái cuộn phim của mình Bởi vì là anh ấy quá hạnh phúc trước cái cái phút giây đó Trước cái vẻ đẹp trong trèo đó của thiên nhiên Và dường như trước đứng trước một cái khung cảnh tuyệt mỹ như vậy Tâm hồn của người nghệ sĩ này như được thanh lọc Cảm thấy mình trở nên trong trèo và tinh khiết hơn Đúng không ạ? Có thể thấy rằng là tại đây, trong cái khung cảnh này Người nghệ sĩ đang tận hưởng cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn Và người nghệ sĩ đang cảm thấy rõ ràng đây là gì ạ? Đây chính là đạo đức, đây chính là cái chân thiện mỹ của cuộc sống cho đến khi cái khung cảnh thứ hai một cái khung cảnh vô cùng tàn nhẫn đã xuất hiện ở đây đúng không ạ trong lúc mà bản thân Phùng đang cảm thấy rất là hạnh phúc Đang cảm thấy lâng lâng với cái điều mà mình phát hiện ra Với những cái bức ảnh cực kỳ đẹp mà mình đã chộp được Với hình ảnh của con thuyền, với hình ảnh của mặt biển Thì bây giờ một cái hiện thực nhiệt ngã lại bày ra trước mặt người đàn ông này Đúng không ạ? Và các ơi, đây chúng ta thấy rằng Cái hình ảnh tiếp theo xuất hiện Đó chính là con thuyền đang tiến gần vào bờ hơn Đúng không ạ? Con thuyền đang tiến gần vào bờ. Con thuyền Con thuyền Đang tiến gần vào bờ. Được không nào? Con thuyền đang tiến gần vào bờ. Và chính cái việc con thuyền đang ngày càng tiến gần vào bờ này là cái thời điểm mà cuộc sống hiện thực hiện ra ngày càng rõ hơn. Được không bạn? trong lúc tâm hồn đang bay bổng với những cảm xúc thẩm mỹ, đang tận hưởng những cái khoảnh khắc cực kỳ là tươi đẹp ở trong cuộc đời của mình thì người nghệ sĩ đã tận mắt chứng kiến một sự thật nghiệt ngã, con thuyền tiến gần vào bờ và hình ảnh xuất hiện đó là một lão đàn ông. Được không ạ? Hình ảnh xuất hiện là một lão đàn ông. Được chưa? với hai con mắt đầy vẻ độc dữ cùng với một người đàn bà. Được không nào? Cùng với một người đàn bà. Làm gì nhở? À chạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch. Cả hai bước xuống từ chiếc thuyền tuyệt đẹp ấy. Được không ạ? À? Bước ra khỏi chiếc thuyền, bước xuống từ chiếc thuyền tuyệt đẹp ấy từ chiếc thuyền Bước xuống từ chiếc thuyền tuyệt đẹp ấy Được không ạ? Bước xuống từ chiếc thuyền tuyệt đẹp ấy Và sau đó như thế nào ạ? Lão đàn ông thẳng tay lấy chiếc thắt lưng cuột tới tấp vào người đàn bà Lão đàn ông Lão đàn ông Đánh tới tấp người đàn bà Được không ạ? À? đánh tới tấp người đàn bà. Được không nào? Và chúng ta thấy rằng lão đánh vợ một cách cực kỳ tàn nhẫn và không nương tay. Vừa đánh, vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, Cứ mỗi nhát quất, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn rằng Tức là gì ạ? Cái lão này vừa đánh vừa chửi người đàn bà. Vừa đánh, vừa chửi Vừa đánh vừa chửi Mày chết đi cho ông nhờ Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ Có thể thấy rằng là chính cái khung cảnh này là một cái khung cảnh mà Phùng không thể nào mà tưởng tượng ra được nó lại xuất hiện trong khi Chỉ mới một vài phút giây trước đây thôi Những gì trước mắt mình còn đang là chân thiện mỹ Những gì trước mắt mình còn là cái cảnh đắt trời cho Vậy mà bây giờ Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Những gì xuất hiện ở đây lại là một cái sự thật nhiệt ngã về cuộc đời. Đó là một cái khung cảnh bạo lực gia đình. Trong khi chuyện đó xảy ra thì người đàn bà này vẫn chỉ im lặng. Người đàn bà im lặng chịu đánh. Được không nào? Im lặng chịu đánh. Và các bạn ơi, trong cái khoảnh khắc đó mới đầu chứng kiến Phùng đã há hốc mồm mà nhìn Được không ạ? À? Cảm xúc của nghệ sĩ Phùng này Cảm xúc của Phùng Được không ạ? À? Đó là rất là kinh ngạc Rất kinh ngạc Qua cái việc là cứ đứng há hốc mồm ra nhìn Há hốc mồm ra nhìn Được không ạ? À? Và gì nữa nhở? À và người nghệ sĩ này dường như là chết lặng Đúng không ạ? Người nghệ sĩ này dường như chết lặng Sau đó thì đây không phải là cái việc anh chứng kiến chỉ một lần Mà tiếp tục những cái ngày sau đó vẫn tiếp tục xảy ra những cái chuyện như vậy Và anh ấy đã có cái thời điểm là vứt máy ảnh Vứt máy ảnh Lao vào ngăn cản người đàn ông Lao vào Ngăn cản người đàn ông Nhưng mà kết quả anh ta nhận được là lại bị đánh Đúng không ạ? Bị người đàn ông đó đánh Được chưa nào? Có thể thấy rằng là lúc bấy giờ dường như là Phùng đang chết lặng bởi vì thực sự là ban đầu là anh này anh ấy không hiểu là chuyện gì đang xảy ra ở trước mắt mình Và có vẻ như là ban đầu là anh này anh ấy không tin được về cái chuyện đang xảy ra trước mắt mình Mọi thứ nó diễn ra gì ạ? Quá nhanh Đúng không nào? Người nghệ sĩ này kinh ngạc đến sững sờ Anh không ngờ được rằng đằng sau cái vẻ đẹp toàn bích lại có cái xấu, cái ác đến mức không thể tin được Không thể chịu được cảnh tượng ấy đúng không ạ? Phùng đã vứt chiếc máy ảnh và nhào tới. Đây cũng là một cái chi tiết mà chị nói với các bạn rằng đó là bản chất của một người lính khiến anh không thể làm ngơ trước việc người phụ nữ bị bạo hành như thế. Được không ạ? Có thể thấy rằng là chúng ta thấy cảm xúc của Phùng đó chính là kinh ngạc đến sững sờ. Kinh ngạc đến sững sờ đến sững sờ. Không ngờ rằng không ngờ đằng sau vẻ đẹp tuyệt mỹ kia đằng sau vẻ đẹp tuyệt mỹ kia tuyệt mỹ kia lại là cái xấu cái ác đang tồn tại được không ạ lại là cái xấu cái ác đang tồn tại được không nào thế nên là chúng ta thấy rằng là đó là hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng đúng không đó là hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng và chúng ta thấy rằng đây là hai cái phát hiện đối lập nhá đây là hai cái phát hiện đối lập hơn thế anh ấy còn nhìn thấy thằng Phát là con trai của lão đã kịp đến che chở cho mẹ. Không còn sương mù, không còn biển cả, chỉ còn lại những nghịch lý của cuộc đời. Và tấn bi kịch gia đình ngư dân ấy chính là muôn mặt của cuộc đời, ngổn ngang bề bộn, bóng tối và ánh sáng, màu đỏ với màu đen, đầy rẫy những biến động, những bất ngờ. Có nghĩa là thằng Phát nó lao đến nó ngăn lại cái việc là bố nó đánh mẹ nó và cầm dao chỉ trực để đâm bố thế nhưng sau đó đã bị người đàn ông đó hất ra và người đàn ông đó đánh cho ngã rúi rụi ở trên cát đúng không ạ nói chung là cái sự thật mà người nghệ sĩ phùng đang cảm nhận được ở đây đó là hai cái gì ạ đó là hai cái phát hiện đầy nghịch lý đúng không đó là hai cái phát hiện đối lập là hai phát hiện đối lập được không nào? Và chứa đầy nghịch lý. Chứa đầy nghịch lý. Đúng không ạ? Một bên là cái đẹp là một cái khung cảnh thơ mộng là một cái khoảnh khắc đắt giá trời cho còn một bên lại là biểu tượng cho cái xấu cái ác đúng không ạ cái những cái mâu thuẫn ở trong cuộc sống thế nên chúng ta thấy rằng là qua hai phát hiện của người nghệ sĩ phùng chúng ta có thể đưa ra một cái nhận thức cho chính bản thân mình rằng cuộc đời không phải là đơn giản xuôi chiều và không phải bao giờ cuộc đời cũng đẹp. Cũng là nghệ thuật mà ở trong đó nó có chứa đựng rất là nhiều nghịch lý, mâu thuẫn giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Đối với vai trò của một người nghệ sĩ nói riêng và đối với vai trò của một con người nói chung khi mà chúng ta tìm hiểu về cuộc đời thì chúng ta phải tìm hiểu cái mối quan hệ đa chiều bằng nhiều những cái góc độ khác nhau. Được không ạ? Hãy lưu ý về cái điều đó. Được chưa nào? Chúng ta thấy rằng là mang bóng dáng của chính nhà văn. Phùng đã thể hiện cái sự chăn trở của mình về gì ạ? Sự chăn trở của mình hay nói cách khác là sự chăn trở của tác giả Nguyễn Minh Châu về việc đổi mới tư duy nghệ thuật về thiên chức của người nghệ sĩ, về cuộc đấu tranh với chính mình để hoàn thiện nhân cách. Anh ấy rất tự hào về bức ảnh, thế nhưng cũng cực kỳ chăn trở khi phát hiện ra đằng sau cái bức ảnh đẹp đẽ ấy lại là bóng dáng một cái cuộc sống tù đọng nhẫn nhục của ngư dân miền biển. Được chưa nào? Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của hai phát hiện này. Cái thứ nhất đó chính là à cuộc đời không phải đơn giản xuôi chiều cuộc đời không phải đơn giản không phải đơn giản xuôi chiều được không ạ và không phải lúc nào cũng đẹp nó chứa đựng nó chứa đựng trong đó nhiều những cái nghịch lý được không ạ nó chứa đựng trong đó nhiều những cái nghịch lý mâu thuẫn và mâu thuẫn ở đây đó là cái đẹp và cái xấu cái thiện và cái ác được chưa ạ ý thứ hai đó là người nghệ sĩ phải tìm hiểu cuộc đời trong mối quan hệ đa chiều người nghệ sĩ cần phải tìm hiểu cuộc đời cần phải tìm hiểu cuộc đời trong mối quan hệ đa chiều được không ạ trong mối quan hệ đa chiều dưới